thánh thơ từ thiên đình bài số chín huyết tâm của ta giảng lúc 12 giờ 36 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021 Con dân nước Việt sau đây là lời Tấm huyết của ta Gửi tới dân ta Bởi thời đã hết Cơ vấn lúc này Đang vào hồi kết Hãy mau đoàn kết cùng nhau chung sức chống lại dịch bệnh cùng tâm tà ác trong chính thể ta Việt Nam sẽ khác nếu biết tâm từ là một sức mạnh vô cực vô song nếu có tâm từ thì hệ miễn dịch sẽ là vàng sáng ngăn ngừa bệnh tật hỡi ôi việt nam đáng trong thảm cảnh nỗi đau xé lòng làm sao ngăn được cuộc chiến giao tranh giữa ác và thiện nếu ta để cho cái ác hoàn hành thì thiện sẽ thua đi vào cái chết nếu ta tâm thiện ngự trị trong tâm chiếm số đa phần thì ác sẽ lui dần vào bóng tối dân cổ ta ơi ngày mai chờ đợi ánh sáng của trời xua tan bóng tối xua tan bạo tàng để tiếng khóc than không còn dây dứt để tiếng con trẻ không còn bơ vơ gọi mẹ tìm trường ta thương dân việt ta thương con người ta thương tất cả những kẻ u mê chẳng biết ánh sáng là của trời cho tiền của bạc vàng rồi cũng ra cho nếu ta không lo tấm thức linh hồn giờ đó tiền bạc dù đấy có được nhưng khi tới lúc thượng đế thu về đó là cái kết cho kẻ vô tâm vướng mắc sai lầm đi vào ngõ cụt ôi con Việt Nam Sắp tới rồi đây Sẽ là những ngày tàn khốc đau thương Chỉ vì tình thương mà ta giải bày Chỉ giải bấy lâu số người đứng đầu nếu biết chủ nguyện phật trời trên cao với tâm thánh thiện thì chịu chấm dân sẽ được qua khỏi nạn đói liền liền ái ơi tu thiện để cho tâm thiện trồi lên mầm nụ cứu vớt ta về bàn tay của mẹ đang ngóng con về toàn thể dân ta xin hãy nguyện thề kính lễ trời cao để người cho ta bước vào thánh đức